là một em à, là tắm là đi ngủ đấy chứ không về làm gì đâu ôi còn nóng lắm cái mắt đèn này phải cho cho sang ra đêm đâu anh hút thế thì chuột nào còn tôi mà lên được bây giờ nhiều con chuột chỉ có hai con thịt hai mèo chú chú thế á không còn đây hôm trước em lên rồi à. vừa một miếng mì rồi ôi cục mẹ mấy thằng người sao kia nó biết khoáng khoáng đấy cười này à nó biết rồi à ô tại em biết cú được rồi được rồi cái này là được rồi ừ ở đây có mùi ngay là ăn rồi dạ này đẹp hơn được nuôi tàu à? Ừ, đấy, cái này này, cái này. Chú đi nhà ở đâu chứ? Ờ, Chắc mình bán đi này này. Vừa đi. Thằng nhỉ? Cứ làm đi. Sau về chú chú chú này tí đã. Nhớ lên bật cái xe. Cho vào nước chấm. Cái này, cái này. Nuôi tàu. Theo ý của trưởng lão. Ừ, đi đi tưởng sập ừ, không thơm đấy đình ạ ừ. thơm thơm thơm chuột thơm thơm lắm này hai rưỡi huyện ủy mới bây giờ này mỗi mười chỉ miếng này thôi nhỉ ừ, gọi là có là được rồi làm năm miếng thôi thôi được rồi còn đây dã béo à, thế kia chút là đã ừ. bốn can điểm sẵn là đã hàng là mốt hàng là cả hai cái hàng đấy chuột luộc hai được vào ôi chuột Ngày đùi xưa đi vào thằng cốm mà ừ. đùi như đùi gà có có hai tao không phải à? ừ. như đùi chuột nay ở chỗ nhà Vinh bán là bán hết từ này ổn đấy con này anh hùng bán à có có một cái hang rồi đấy con này anh bán à không nay chả bắn súng cao su còn gì nữa hôm nay đi ăn uh, à, chiến lương thay nhau <laughs> đây là thường định định cũng ngại thế nào nó nhảy liên tục như đây là sung tặc hình như vẫn còn sống hay sao hôm nay sẽ ăn món thịt chuột thịt đời đang nướng mẹ cá thịt đời đang nướng ấy cá đâu mà cá đang nướng thịt lần lần rừng lần lòi ăn thịt lợn lần lòi lợn cứ phải bụng mơ thì là đuôi nhỉ bọn em không có thể lên không có phép lên ấy ừ. chưa sắp đang người thì băng người thì chặt người thì rẽ nghe thấy tiếng không chuột thịt lợn bắp cải cá <laughs> bắp cải ờ, giảm giá <laughs> lá sung lá sung ớt tỏi hôm qua đồng đạt đi trăm người nó lấm vừa cay lá chua nhưng mà lấy lá chua trên rừng về đấy cũng phải sử dụng cái đèn của mình thôi nhá yeah. Được, hai con là đủ rồi đó bảy người đó mà sáu người đó mà ừ Đấy, bác, bác, bác của chú cũng có cái gì không? Xoay, xoay chú, chú dã này đẹp thế này thế nhá đẹp thế bao nhiêu còn nướng à nướng cái gì đấy chị nướng thì lợn lòi lợn lòi à? quảng cáo đây này ba cái rưỡi gọi gọi giá lô cũng được nhá ướp ước chưa anh ướp rồi nhưng mà lúc đấy nó không có cái gì cả chỉ ướp muối chín thôi thế thôi muối thì anh đừng có đi nữa nhảy luôn đi học chụp anh lúc nào có người trực à, hôm nay anh em là đi khánh thành cái lán đợt lúc đấy làm hai cái đẹp cái xếp cái đỡ này một cái hơi yếu không làm miếng to to một tí miếng dày một cứ đòi hỏi ta còn đang muốn chín nhanh sửa lâu đây thịnh thịnh à, à, định dạ. đi làm một cái này nó đi để thêm miếng gì thêm thêm một cái thép này để đỡ không được trung chân rồi đây này cái này là cái gì đây đến lòng dạ lòng dạ dày con con chuột bịa bịa bịa chuột muốn hết đấy đốn mà bạn này này không lâm mà chú tí à? xong là đạt uh, thu phong bì nhá còn <laughs> nay khánh thành nhà mới, nhà mới anh xin vợ đi anh, anh thành nhà mới đạt rồi lấy được thêm bát làm hai mẹ nghe đây nó cứ, cứ một mẹ được phát xong lại tí mình làm em đừng cho thang quá nó rơi cũng không giò bây giờ anh nhá rồi đây đây đi xử lý nó không chỉ được tí thôi xử lý nó khỏi khỏi ngã tăng rộng hơn một tí hả em ơi anh không không phải buồn anh hả buồn gì ừ đấy ở đây này thoải mái từ là thanh thanh rước cô này bên này hết tiền nè đẩy này đấy bây giờ mình riêng thịt thì là mình chơi lâu mình đắp ăn lên này thôi đúng không nào quá thịt cao quá thì ngay bây giờ mới được ăn cao quá à? cao quá hạ à? thấp và cao lên hạ à, thấp giờ thì nhớ từng bên đấy từ từ không cứ để đấy để làm kéo căng kéo căng kéo căng pin này đấy định làm vừa nhanh vừa cứng <laughs> cuốn cả bó luôn <laughs> xuống đây xuống đây ở đi chiều nay ăn này ăn ăn này cái này có à ở cái này nó anh lúc tủ lạnh đi để rồi cổ chết hệ đâu mua cục đá cái can rồi siêu vải xong cho cho một đĩa nữa nha cái này cái này chưa cái này cái này cái này ít ít thôi không cần nhiều đâu nó mập mờ nó mới gọi ship đồ đi gọi <laughs> shipper đi shipper à, lẩu à lẩu nó nồi lẩu bắp lẩu bắp thế nên cháu chỉ còn luộc rau bắp cải đúng không vâng cái này nó có phải sáng hơn không ờ, một cái muốn chiếu từ góc kia sang góc này nữa thế là bốn cái bốn góc ấy à, ờ. tính này không làm hết lấy cái góc chiếu sang góc này rồi xưa ấy thôi thôi được rồi một cái đủ rồi rồi rau đấy không để tiết kiệm tí nó mất khi thì còn ngày còn điện anh thấy như này đúng không chiếu như này nó bởi vì nếu mà anh phát biểu anh ngồi ngồi góc kia vâng. đấy lấy ghế này sân khấu bên này sân khấu bên này sân khấu bên này đây còn đá sung đây đây là thịnh đời đang cứ quay là anh thế nhỉ <laughs> quay sang bên an quang an này thịnh văn đời văn đời thế gì nhỉ đây hạt sung đây ăn về thịt nướng không để vào đâu đây định không anh để đấy và vâng. dạ. sạch lắm bắt ở cây chuối xong trên là cây cây to cây to những cây này bây giờ hở ra là mất đào ngay ông này ông chuyên chuyên trông cây đấy đúng không vâng vâng tí là bóp nhầm bình rượu chứ không tí tao lại uống rượu đá <laughs> nhìn mặt con nó mát này chung nhỉ yeah. ăn nó cao đây cỏ mát này. Ê. rưỡi <laughs> thịnh đời này. văn thơ viết nước đáy chảy tù tù rồi sao rồi anh sau mẹ đổ ba tháng mới hoàn thành được cái nhà cho thằng ờ, đạt ra ở riêng đinh ơi có món này nữa mà món canh cá đấy còn canh ờ, ếch kìa ừ, ờ, canh ếch canh ếch hang luôn nhỉ ừ, <laughs> còn cái món này đâu cái ờ, chân giò hầm thuốc bắc đâu rồi cái đấy cứ là ụp cả cá nhau lên đây còn ăn cá tầm nữa còn cá nhau còn cá tấm ở đây nữa thịt ờ, thịt lợn rừng mày mẹ mày qua đi bắn nó lại trượt mất một cái đùi ra mỗi một cái đùi đời mỗi miếng ba chỉ mỗi miếng ba chỉ nó này dưới như này nó vùng này đúng rồi vậy dạ. lên dạ. à. rất nhanh chín nướng cái gì cũng thế nướng cá thế đó mà thế à, tổ phải học người dừng một chút ừ. nướng cá thì cho à, nướng gà nướng cá thì cho này mày lên lên đồi mà soi được đấy cũng là cá chim nhỉ nuôi ở thế này à? đây là nuôi nuôi được cá chim nuôi dưới giếng nuôi giếng hôm nay uh... cá này cá cá trầu à kiểu nhau anh hôm nay trung lên mẹ đi bắt cá nheo này đấy còn được con ếch nữa đúng là to con tây nam ăn này ấy ui rồi con cá nheo trên này to thế ếch suối to thật cũng cân nheo rừng ếch thì suối thế này thịt thịt, thịt lợn ờ, rừng đỏ au này mọi người nhìn thấy chưa miếng thịt lợn rừng nó khác hẳn miếng thịt lợn bản nó đỏ au như này <laughs> đỏ hơn cả hòn thì lợn vâng, chui làm sao được như này nó nó có tia như này được quá đẹp luôn ôi dồi ôi đây là cu đạt trưởng là chủ lán không thì này à ôi ếch ếch rừng nó to như thế này có ếch chuối này lên trên rừng đây là cả trứng gà rừng <laughs> đi vào hôm nay anh em ăn rửa rửa rửa trứng xong ấy rửa trứng cho luộc luộc cải hôm nay học cho bằng các bà này các bạn món này đủ một đĩa cháo cháo rồi à cháo cái đấy là cho anh đây ấy có nấu cơm không nấu tí nhỉ có chứ không sao ruột lắm chú cháu về là tắm là đi ngủ đấy chứ không về làm gì đâu để cháu luộc rau xong cháu đấy là có thể nấu không nhiều nhưng vẫn phải nấu bác cụ bác đi ừ. bắt được cái làm cá heo với là con cái, cái nước cái thì không ăn được rồi nhà rắn nước chuồn này ừ. nước chuồn này uống được mà uống được mà không được nước luộc chuột rắn dạ, dạ, dạ. thịt sôi sùng sục còn thằng kia lại đang đi rửa trứng gà rừng hôm nay ổ gà rừng sáu quả đấy sáu quả Ui đúng ở dưới đất nó phát nhiều nó bẩn kinh khủng đấy. Hay hay đi chứ. Bé bẩn. Gà, gà, rừng này à, đẻ không ờ, rửa đít con này bẩn hơn <laughs> đấy cái này rửa mãi cọ mãi mà trứng gà rừng nó vỏ nó có khi còn có đất ý toàn ừ. đất thôi mà con này bây giờ ổ này chắc là nó không, không ổ rồi đấy của thằng định đấy nó gót <laughs> sáu con gà luôn gót sáu con gà luôn đi khác đường Đấy, nhìn nó khác thôi còn này mà mang xuống dưới kia bán chắc phải 20 nghìn một quả cũng chả ai ờ, mình cũng chả bán đâu. Đúng <laughs> rồi. Lỗi lỗi. Tập tập. 20 nghìn chả mua được. Trên này có than lại còn mang cả tủ lạnh lên, có nước đá nữa. Đấy. Buồn lắm. <laughs> uống nóng lắm uống nóng lắm. nằm lúa rồi nè nằm lúa nằm lúa rồi nè trứng gà kia có khi lấy mấy cái lá chuối đắp ở đây cả cái, cái rau rau luộc ấy nhỉ Tr trứng thì tí ăn cơm à không nhưng mà tí dăm mình ờ, rau luộc mình cho cái lá vâng. lá chuối đây xong rồi trừ thôi đủ lấy hai đi ăn đã ăn đã nếu mà thiếu tí đi bắn à, đi đi bắt sau bắn <laughs> lấy cái đuôi sau này đuôi trước bắn nốt đuôi thơm nhất nhỉ cái gì thơm nhỉ thịt lợn nướng hai chú cháu đang hàng bảo lấy cái nồi thái cho gia đình ít thịt để họ rang đang thái hai vợ chồng họ lên xe bảo về nhá <laughs> đây là trên núi đá đấy. trên núi đá đấy đây là thịt ờ, sóc Trời, sóc này thịt sóc này rau luộc đấy dạ còn sót thì ở dưới ờ, dưới đầu bàn là đấy <laughs> đấy là nhà xoay đây ơi, xoay lên tí được rồi nhỉ cái này ờ xoay một tí được cháu lấy lấy cháu cứ lấy xong cháu con cho luộc hết không luộc ít thôi, thôi ít thôi cháu thịt là chính thôi thịt cái hàng không thế này đấy đấy đấy săn đấy cho nó mầm này mầm này hôm nay hôm nay còn cá có được cả có con cá nhiều thử đi đấy các bác mời rượu ừ. chén nhỏ như này thôi ngon lắm ông trên rừng anh em ngồi một tí xong ờ, nó hai giờ đi ờ, ngồi hang ừ. bố thay rượu bố ngồi trên này thôi chỗ này nói chung nếu mà tính mà về cái giá trị mâm cơm này hôm nay nếu mà ừ. để ra mà bán thì chắc chung ở bên ngân hàng cũng có thể có tiền mua được chuẩn luôn khẳng định luôn chú có nhận không vâng. chú sẽ không không có đủ tiền để mua được cái mâm cơm này mặc dù chú làm ngân hàng ngân hàng rất nhiều nhưng mà nhưng mà thì cái, mắc kén này cho cho sang bên đâu anh lấy nào đắt đắt nhiều đấy nó có mắc kén có mắc khén á ừ. đấy không anh ơi giải cho cho vào lá chuối này Đấy, xong rồi bác an bác còn một lên đây bác còn một điện thoại không có sóng bác đập luôn một con sóc đã ra đi <laughs> giờ tính bằng sóc rồi à, đèn thì toàn chiếu bằng đèn nó ra đèn nó đây là cái đèn mổ đấy này nước chấm thì thôi không phải nói nước chấm này là bác an đã bác giã còn nước chấm còn bốc hơi nghi ngút có thôi thịt nướng đủ rồi thế thôi ăn được rồi nóng đến đâu ăn đến đấy cho nó mới ngon nhưng mà chắc không phải làm khách đâu ta cứ đấy. bóc đi ăn nó đấy nhưng mà xuống, xuống để, để khai xuân anh ơi từ từ để làm chén để khai xuân á rất ngon thịt lợn rừng ăn rất sướng ăn lại cứ bắt từ từ ăn thèm thì chớ cho lên mồm rồi bảo từ từ dừng <laughs> dừng hình cha mồm mình phải dừng hình giờ dạ, anh em mình đi à, Chúc năm mới mời ông nhá mời anh em nhá chúng tôi chung đổ đổ đổ đổ đổ chém chung Chúc mừng năm mới nhá chén dạ. đặt dưới thế chúc mừng mới à, chúc chúc mừng tân gia dạ, chúc tân gia chúc tân gia nhá Chào ạ À, đúng là này đúng nghĩa là chúc tân gia đấy ờ, năm nay dựng nhà rồi sang năm nhớ lấy vợ <laughs> lấy vợ cậu châu nhá dựng nhà sang năm nhớ lấy vợ ôi trời cạn đi anh cạn cạn cạn phải theo bác phụng chứ đấy theo cạn luôn Ôi, trời to lắm người ta đi cấy với công tôi nay đi cấy chén này chồng mốc